Mỗi lần đi họp Mình thiếu tự tin sao ấy Vừa rồi dùng Shoptina mới Đúng là khác hẳn Tự tin hơn nhiều Chỉ Shoptina Mới có lớp siêu thấm màu xanh Giúp thấm hút nhanh Và ngăn không thấm ngược trở lại Nên bề mặt luôn khô ráo Mình luôn cảm thấy khô ráo và sạch sẽ Yên tâm làm việc Đi họp khỏi phải ngó trước ngó sau khi mua một gói Sotina có cánh, bạn được tặng hai miếng Sotina tiết hồn miễn phí.